mưa lại rơi lại rơi xóa tan ưu tư hay là mơ ước phiền mà sao lòng bỗng đặng chút tình vương mà sao lòng bỗng còn nhớ còn thương trong thời gian ngừng trôi trở về tháng năm khi cầm tay bên nàng cùng nhau đàm thắm những giấc nồng say cùng nhau mặc hết yêu đến cùng quay hàng đêm thề ước từng từng ước trăng dừng về cuối trời nơi xa vời còn đâu giấc mơ ban đầu còn đâu giấc mơ giờ tôi ngồi ngóng chờ ngồi mãi ngóng chờ ngồi than thờ cứ ngăn ngơ tìm đâu bóng em nơi nào tìm đâu lối đôi ta đã dừng lại trên con phố quen và một câu chuyện buồn Ly rượu cay và dầu sữa đen đậm ở trên khóe mi ta chìm nặng lên lành buông Như những cánh diều, buổi chiều say xưa, cả viên chiên ở về hè ta hay mua Có vài lần trong đêm anh suy nghĩ không biết bấy lâu nay em đã đắm say chưa à, Em đem theo Kỷ niệm chôn sâu đi có hồi ức Mỗi buổi tối anh chúc em ngủ ngon giờ đây Với tồn tại này được gọi là tiềm thức Trên con xe, hai bánh dạo quanh khắp cả phố xá Nhớ vài lần em nói sẽ bên cạnh Vậy mà bây giờ đây em dần đã bỏ qua Ta sầu phone và tình cả anh viết Thì chỉ còn mỗi nó là mang đến cảm hứng Hai giờ đêm một mình ở trên đường suy nghĩ Những cố gắng mình chắc là chẳng xứng Những ngày cố gắng giờ trở về không Nào vẫn chưa đủ nói anh vẫn ngồi chờ mong Đêm nay ta say vào con đi mọi sự đời Để bên trong được anh nhưng, nhưng anh không thể em ơi không thể ước từng từng ước trăng dâng về cuối trời nơi xa vời còn đâu giấc mơ ban đầu còn đâu giấc mộng với nhau giờ tôi ngồi ngóng chờ ngồi mãi không chờ ngồi thẫn thờ cứ ngẩn ngơ tìm đâu bóng em nơi nào tìm đâu lối về ngày xưa Anh biết rằng nó buồn và phải lên những kỷ niệm Phải lên những kỷ niệm Sao chẳng buông tay với cùng một chút nỗi niềm Nhớ đôi mắt em, nhớ bờ môi ngọt Nhớ cái âm vội lúc em đứng tới đằng sau Nhớ cái nắm tay, nhớ những hơi ấm Nhớ đến những nơi mà hai đứa từng gặp nhau Anh xem những tấm hình hai ta đã từng chụp chung Mỗi lần đến đâu em cũng là người đi cùng Giờ anh ở đây em cũng chẳng đem đi tới Bây giờ tay vẫn nếu như không thể đến buông lơi Ngồi hát như con bé sầu nàng vẫn nghiêng nghiêng ngoài đầu mà sao